Ờ, chào các bạn, thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách để các bạn có thể cài đặt được cái phiên bản Audition 2019 về máy của mình nha. Thì đầu tiên trước khi các bạn tiến hành cài đặt phần mềm này thì mình có một số lưu ý đưa ra cho các bạn. Lưu ý đầu tiên đó chính là các bạn cần tắt hết mạng trước khi tiến hành cài đặt nha. Rồi ok, lưu ý thứ hai đó chính là các bạn cần tắt hết các phần mềm diệt virus ở trong máy tính của mình đi. Và tắt như thế nào thì các bạn hãy thực hiện theo các bước của mình sau đây nha. Ok, các bạn hãy tắt off hết phần mềm diệt virus đi thì vậy là sao các bạn chỉ ghi nhỏ cái màn hình lại thôi nha các bạn đừng có x nó đi rồi tiếp theo các bạn hãy copy hai cái ra màn hình desktop hoặc là ra ổ xe để các bạn tránh bị lỗi cái lưu ý thứ tư đó chính là các bạn không cài trực tiếp cái phần mềm này trên Vita bởi vì khi các bạn cài đặt và bị lỗi thì rất khó có thể khắc phục được và lưu ý cuối cùng là các bạn không update phần mềm này sau khi đã cài đặt và kích hoạt thành công các bạn hãy nhấn chuột phải vào cái file sẽ và vậy là đã cải thành công rồi các bạn hãy đưa cái file vừa cải tiến ra và các bạn hãy mở nó ra nha rồi trong đây có hai file đó là file setup cái phần mềm này và một file đó chính là file kích hoạt các bạn của phần mềm này thì các bạn hãy thợ chạy file setup rồi các bạn hãy mở file sau khi đã cài đến ra thì ở trong đây có một cái file setup các bạn hãy cậu chạy file này và truyền đến đi nha ok các bạn hãy đợi cái phần mềm này được yêu cầu một trăm cái thời gian nhanh hay chậm yêu cầu này thì nó phụ thuộc vào cấu hình máy của các bạn mạnh hay là yếu rồi ok như vậy là đã cài đặt xong cái phiên bản Audition 2019 về máy của mình rồi thì các bạn chỉ có thể sử dụng được một thời gian nhất định thôi nhưng mà các bạn cũng đừng lo vì trong cái video này mình sẽ hướng dẫn luôn cho các bạn cách để các bạn có thể kích hoạt bản quyền để sử thì cái video kích hoạt mình sẽ cắt ra và mình sẽ đưa ở trong phần mềm sau khi các bạn đã tải về vì một số cái lý do mà mình phải để trong đó các bạn hãy bỏ một ít thời gian các bạn hãy xem cái video đó để có thể kích hoạt được cái, cái phần mềm này về máy để sử dụng lâu dài nha Ok thì để có thể kích hoạt được cái phiên bản Audition 2019 này thì các bạn hãy giải nén cái file kích hoạt ra. Rồi, sau khi kích hoạt xong các bạn hãy mở ra nha ok các bạn hãy để ý cái file có được chấm dll này các bạn hãy copy cái file này cho mình rồi các bạn hãy trở lại cái màn hình desktop rồi các bạn hãy kéo cái icon của cái phiên bản audition 2019 ra màn hình desktop sau đó các bạn hãy nhấn chuột phải vào cái file này các bạn hãy mở vị trí file như mình ok các bạn hãy kết cái file các bạn vừa copy vào đây cho mình nha rồi các bạn hãy chọn như mình sau đó các bạn hãy tiến hành chọn phần menu nha Ok, như vậy là các bạn đã kích hoạt xong cái phần mềm Audition 2019 này về máy của mình rồi thì các bạn cũng để ý là các bước mình à, hướng dẫn cho bạn cũng khá là dễ dàng thôi và ai cũng có thể thực hiện được và đảm bảo là các bạn thực hiện giống như mình thì các bạn sẽ thành công 100% nha thì sau khi mình cái phiên bản này thì mình sẽ đăng dẫn chính là cái phiên bản Audition 2019 này thì mình chúc các bạn có thể cài đặt cũng như là sử dụng phiên bản thành công trên máy tính của mình nha